cái độ hiệu quả của nó và một lát nữa em sẽ test thử để cho các bác cùng kiểm chứng với em cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu siêu bảo này về phần tan tích thì là thời lượng video cũng có hạn vậy nên là em xin phép được bỏ qua cái phần tăng tích bác nào mà muốn em test đầy đủ tăng tích các bạn cứ kết bạn zalo với em em sẽ test gọi video cho em em test đầy đủ tăng tích cho các bác và trong cái thời gian dịch covid đang diễn ra rất phức tạp này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 chén thứ ba bảo một chén này 4 các bác nhìn thấy cặp về không ạ cặp về là chuẩn bị cho lên bảo nha các bác nhá 5 cặp tiếp này 6 cặp tiếp này 7 cặp tiếp này chén thứ 8 chén thứ 8 lại bão tiếp mình lắp 8 chén mà đã bão được hai chén rồi đó 9 này 10 này 11 này 12 này 13 này 13 chén bão 14 này 15 này 15 chén thì bão 3 chén các bác thấy sao ạ